Ooh. bạch bạch bạch bạch kỳ chữ vịt nào là trà lắc trà mad, mad. ăn vịt dịp say that I got